Đây là bảng xếp hạng của La Liga. Hiện tại là Barcelona đang đứng vị trí đầu bảng xếp hạng với ờ, uh, 62 điểm sau 24 vòng đấu. Cách xa Real Madrid với cái vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Real Madrid đang có 53 điểm sau 24 vòng đấu, cách xa tới 9 điểm lần anh em. Thì ờ, Atletico ờ, Bilbao đang đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng và có 33 điểm sau 24 vòng đấu. Nếu trận này uh, nếu trận này mà Atletico Bilbao có thể thắng được thì Atletico phải vươn lên cái vị trí là thứ bảy trên bảng xếp hạng đối với Rayo Vallecano nha anh em. Thì thành tích gần nhất của hai đội trong những trận gần nhất thì anh em cũng thấy Atletico Bilbao trong những trận gần nhất thì Atletico Bilbao toàn thua và hòa vừa để và được Valencano trên sân nhà của Valencano với tỷ số là không đều. Trước đó thì thua Osasuna, thua um, Girona nữa nè thì Atletico Bilbao trong chuỗi 10 trận gần nhất thì Atletico Bilbao đã thua 5 trận và để thắng chỉ được 4 trận và một trận còn trong phía bên phía Barcelona thì anh em cũng thấy Barcelona đang có một cái chuỗi thăng hoa nha anh em thăng hoa trên à, đấu trường La Liga thì Barcelona đang đứng vị trí đầu bảng rồi mà có thêm cái phong độ tốt nữa thì cái thành tích trên sân nhà của thằng Atletico Bilbao thì anh em cũng thấy Atletico Bilbao chơi trên sân nhà trong 4 trận gần nhất thì Atletico Bilbao đã thắng hai trận và để thua hai trận trước Girona và Real Madrid nha. Còn thành tích chơi trên sân khách của thằng à, Barcelona thì anh em cũng thấy Barcelona trong chuỗi 6 trận gần nhất thì Barcelona đã thắng 4 và để thua 2, thua trước uh, à, America với cái tỷ số là 1-0, thua trước uh, à, MU với cái tỷ số là 1-0 trên đấu trường cúp C2 nha anh em. Còn trong cái thành tích đối đầu giữa Atletico Bilbao và Barca trong cái mùa giải 2022-2023 này thì Barca đang có cái phong độ tốt là thắng um, Atletico Bilbao với cái tỷ số là 4-0 hai trận liền luôn anh em, hai trận liền luôn. Còn trước đó thì 3-2 à, nghiêng về um, Atletico Bilbao thì anh em thấy hai thằng Barca và Atletico Bilbao trong cái lịch sử gặp nhau thì à, trận nào cũng ra từ 4 bàn thắng đổ lên. Đây, anh em cũng thấy thì còn cái đội hình dự kiến của hai đội ra sân thì anh em thấy bên phía Atletico Bilbao có chơi với sơ đồ 433 bên phía Barcelona cũng chơi với sơ đồ 433 hàng công cao nhất của Barca trong cái trận này đó là Rabi và Lewandowski nữa nha anh em Rafinha thì uh, Lewandowski sau chấn thương cũng đã quay trở lại rồi ra đá chính rồi anh em thêm có Rafinha nữa thì bên phía Atletico Bilbao cái chấn thương ba cầu thủ nha anh em còn bên phía uh, Barcelona thì trận này có Frankie De Jong được quay trở lại đá nữa anh em chắc ờ, Frankie De Jong dự bị sẽ ra sân vào tầm từ hiệp 2 và cầu thủ chấn thương là Dembele và Perry nha thì mình đây là cái đội hình dự kiến của hai đội thì mình sẽ đi thẳng vào phần tỷ lệ kèo cho tất cả anh em xem thì anh em cũng thấy cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này là Barcelona chấp với cái mã kèo là 0,25 và tài xỉu 2.5 thì cái mã kèo này thì anh em có thể nằm cái mã kèo Barcelona chấp 0.25 và anh em nằm mã kèo tài được thì tại sao mình khuyên anh em nên nằm cái mã Barcelona chấp 0.25 và tài còn góc á, góc thì mình khuyên tất cả anh em nằm Barcelona chấp góc chấp 1.25 góc được nha và tài góc thì anh em cứ nằm vào cái mã kèo tài 9.5 cho mình hiệp 1 thì anh em cứ vào mã Barcelona chấp góc cho mình thì bây giờ mình sẽ đi vào cái phần lịch sử đối đầu của hai đội tại sao mình phiên anh em nên nằm cái mã kèo trên và tài thì anh em thấy trận đấu gần nhất Barcelona ăn Atletico bị Bilbao với tỷ số là 4-0 trận trước đó cũng là Atletico thua với tỷ số là 4-0 thì mình sẽ đi vào trận gần nhất cho tất cả anh em xem thì cái trận này à, Barcelona chấp với cái mã kèo là 1,25 nhưng mà Barcelona ăn với cái mã kèo là 4-0 thì trong cái trận này thẻ vàng nó tầm 4 thẻ thì 5 thẻ thì mình không khuyên anh em nên nằm cái mã tài hay xỉu thẻ mình sẽ chờ cập nhật cho anh em nằm thẻ rung thì cái trận này góc rất là ít luôn anh em góc rất là ít luôn thì có chỉ tầm 3 quả 3 quả góc đó đó là cái trận vừa rồi thì mình sẽ xem cho anh em thêm một cái trận trước đó nữa trước đó nữa nha anh em trước đó nữa đây với cái tỷ số là 4-0 cũng vẫn nghiêng về Barca trận này Barca chấp với mã kèo 1 nha anh em và cái trận này mình xem cho anh em là góc bao nhiêu quả đây trận này 5 góc nghiêng về bên phía Barcelona thì bởi vậy mình mới phiên tất cả anh em nên nằm cái đội hình đợi nằm mã kèo Barcelona chấp với cái mã kèo 0,25 và anh em nằm thêm cái mã Barcelona chấp góc 1,25 cho mình nha đó là cái mã kèo mà mình nhận định và mình gửi đến tất cả anh em thì anh em nào mà trùng máu với mình thì anh em nằm theo những cái mã kèo mà mình gửi cho tất cả anh em còn anh em nào mà không tin tưởng mình thì anh em có thể nằm nghịch lại những mã kèo anh em thì anh em cũng thấy từ hôm bữa tới giờ mình nhận định cho tất cả anh em bao nhiêu đây trận nhưng mà chỉ gãi tầm 1 đến 2 trận còn bao nhiêu là anh em hút full kèo thì những cái mã mã kèo mà anh em hút full thì anh em bây giờ này, trong nhóm của mình cũng đã lời khẩm rồi nha anh em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 ra video sau anh em sẽ là người nhận được video sớm nhất thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau